cửa hàng xe máy xe điện Khánh Toàn xin kính chào quý khách. Hiện tại cửa hàng chúng tôi có đa dạng các mẫu xe máy 50cc và các loại xe đạp điện, xe máy điện thời trang, thời thượng nhất để phục vụ quý khách hàng. Tất cả sản phẩm của Khánh Toàn đều được nhập khẩu và sản xuất bởi các hãng xe nổi tiếng. Kính mời quý khách hàng đến với xe điện Đức Toàn để lựa chọn cho mình những siêu phẩm ưng ý nhất, kèm nhiều quà tặng giá trị nhất. Đặc biệt, siêu khuyến mại, quý khách sẽ được tặng ngay gói cứu hộ miễn phí trọn đời sản phẩm. Vâng, xin nhắc lại, cứu hộ miễn phí trọn đời sản phẩm, mọi lúc mọi nơi với khoảng cách lên tới 30 km từ cửa hàng. Đây cũng chính là lời tri ân của Khánh Toàn gửi tới quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi trong suốt những năm qua